Sài Gòn bình yên lại Mong tiếng ồn ào nhưng buổi sớm tinh sương Mong tiếng nói cười tiếng giao hàng lành lành Nụ cười tươi không giấu trong khẩu trang Mong lắm Mùa hè rộn ràng bông chim hoa thắm đỏ Đâu đó tiếng ve râm gian Đâu đó tiếng nói cười trẻ thơ Sài Gòn sẽ ồn còn sẽ bình yên Sài Gòn sẽ bình yên Sài Gòn sẽ trong lành Sẽ không thấy sao ngăn chắn lối Hết mưa rồi sẽ nắng lên thôi Sài Gòn sẽ bình yên mong lắm sài gòn bình yên lại mong tiếng ồn ào nhưng buổi sớm tinh sương, mong tiếng nói cười tiếng giao hàng lạnh lạnh nụ cười tươi không giấu trong khẩu trang mong lắm mùa hè rộn ràng bung chùm hoa thắm đỏ đâu đó tiếng ve dâm dàn bình yên rơi con sẽ trong ngày sẽ không thấy sao ngăn chắn lối hết mưa rồi sẽ nắng lên thôi sài gòn sẽ bình yên sài gòn sẽ trong ngày bạn bè lại ngồi bên ly cà phê tan gẫu tiếng hát lại vút lên nắng lên thôi Sài Gòn sẽ bình yên Sài Gòn sẽ trong lành Bạn bè lại ngồi bên ly cà phê tan gẫu Tiếng hát lại vút lên Sài Gòn sẽ bình yên Tiếng hát lại vút lên Sài Gòn sẽ bình yên